Mọi người thấy khung cảnh ở đây quen không ạ? À? Chào mừng mọi người đã quay trở lại với những video của Buôn Ma nhé Cái này chắc nó, nó dài quá ở, ở đây trong ờ, một tuần nay ngày nào cũng mưa hết mọi người ạ và ngày sáng hôm nay cũng mưa nữa à, mình tính đi quay sáng nay rồi nhưng mà à, vì mưa quá nên bây giờ phải gần trưa mình mới đi quay được mọi người bây giờ là khoảng 12 ờ, giờ rồi mọi người mình quyết định là tuyệt thực ờ, buổi trưa luôn để nấu món ăn và ăn một cách thật là ngon lành lần này mình đã tìm hiểu kỹ ờ, về cách nấu cơm lam hôm nay mình sẽ kéo những con cá ở đây luôn mọi người kéo những con cá ở đây luôn để làm ăn kèm với lại cơm lam vị là nấu được à, rất là nhiều à, món ăn luôn mà không thiếu thốn như lần trước mọi người ạ à. mọi người nhìn trời hôm nay này vì à, một tuần đó ở đây ngày nào cũng mưa hết nên trời lúc nào cũng buồn luôn mọi người và chỉ còn khoảng hơn nửa tháng nữa thì ở tây nguyên sẽ kết thúc mùa mưa mọi người ạ lúc đó chúng ta sẽ không còn thấy những con đường ngập tràn nước cũng như là những con suối chảy róc rách như bây giờ nữa mà chúng ta sẽ bước tới một mùa lạnh từ đây cho đến, đến ờ, Tết luôn mọi người ạ Nó sẽ vào trong kia để chế biến và lấy cơm ờ, ờ, lấy gạo để nấu cơm lam nữa lần này là chúng ta sẽ phải ngâm ờ, ngâm gạo ngâm gạo trước à, khoảng một một thời gian sau đó chúng ta mới nấu mọi người để cho nó cơm nó không bị khô như lúc trước lúc trước <laughs> vì là lần đầu thiếu kinh nghiệm bây giờ nó sẽ đi vào trong kia mọi người đi vào trong kia để nấu món ăn ăn không cô quá cô, cô làm gì không ăn kéo nhiều quá anh nhỏ này anh kéo nhiều quá mà nhưng vâng. anh nhỏ chúng ta kéo rất là khỏe luôn mọi người ạ <laughs> rồi bắt đầu đi nào đi đến đây rồi mọi người ạ à. đi đến à, à, nhà sàn của người dân ở trong làng của mình à, à, đi đến đây thì có rất là nhiều anh em ở trong làng cũng đi đến đây mà và số cá nó chắc không đủ đâu chúng ta phải kéo thêm một lần nữa để cho có nhiều cá đủ cho anh em mọi người ạ thì rất là đông anh em ở trong làng của mình luôn cái hồ rất là rộng luôn mà không biết có cá không <laughs> mà anh em à, này là toàn bộ là người dân tộc gia ra hết mọi người là cái gì nhảy xuống đi nhảy xuống bắt cá đây ta về sạch con giờ sẽ mang đi về về nhà mình mọi người về nhà mình sẽ đầy đủ ờ, gia vị hơn nấu đó sẽ ngon hơn bây giờ thì mình nó ăn bây giờ về nhà mình gì hả đi về nhà mình được cái kìa hay là Đấy nhá. nhà bố à ừ nhà bố mình hôm đây nè ờ, qua nhà bố đúng rồi nhà bố ờ, thích ở ờ, nhà bố quá <laughs> bố nhiều cái hơn đi về nhanh mưa lại sắp mưa nữa rồi nhà mình rồi mọi người bây giờ đang chuẩn bị lấy gạo để ngâm trước rồi rửa cái phần cá này để làm có lại có rất là nhiều cái lá mì này mọi người đã từng xuất hiện trong video trước của mình rồi đây là sạch ăn sau nha mọi người nha ăn sống hả ừ. mình sẽ ăn ờ, trong sinh ờ, tồn trong rừng mình ra ăn thế này mọi người nha <laughs> biết ăn rồi à? Ăn rồi À <laughs> Vì uh, chắc mấy bữa nay mưa nhiều quá Nên mấy con cá lớn chắc nó trôi đi hết rồi <laughs> Còn mấy con cá nhỏ thôi Mình cũng không hiểu tại sao là ở nhà cậu hai của mình mà lần trước mình kéo được rất là nhiều con cá mè bự đó luôn Nhưng mà sao lần này mình kéo được con mấy cá nhỏ đấy không biết nhỉ nhưng mà nhưng mà mấy em em này em này kho tiêu mới là ngon mọi người những cái nứa này thì những người hay đi rừng à, nếu mà ta à, họ không mang son không mang nồi thì họ dùng những cái ống chè này nấu đâu mọi người à, mình cũng không biết cái từ cơm lam nó xuất à, nó xuất phát từ đâu hình như là ở ngoài à, ngoài vùng tây bắc thì phải mọi người cái hương vị nấu trong đây rất là ngon mọi người dần dần thì nó thành đặc sản luôn <laughs> và mình à, lần trước vô tình vô tình một mình ăn ở trong ống tre này thấy rất là ngon mọi người nên nay quyết định sẽ tìm hiểu kỹ hơn đầu tư kỳ lưỡng hơn để nấu cơm lam ở trong đây mà hy vọng là à, hôm nay sẽ có một món ngon giới thiệu cho mọi người cùng xem nhá. con apa Ồ, nhiệt vào trong lê ra thì cũng được rồi cái này <laughs> Tục xuống, tục xuống Nó kẹt vào trong rồi Giống này nhỏ mọi người mà Bạn lứt, bạn lứt thọc cái lá kia vào trong để rửa nó kẹt trong đó luôn mọi người Rồi cưng lên đường ra được chỗ này đẹp luôn này đây là vườn nhà mình mọi người có cây bơ cây me ôi đây là cây nhãn nhà mình mọi người kia là những cái cái tre đó mọi người có trái chín không ui to cho nào mọi người Ừ, nhưng mà nó ngon nhưng mà cái cái hộp bên trong nó hơi to mọi người ạ ôi mưa mưa rồi mưa mưa rồi chắc đồ ở đó không được bạn mưa chúng ta sẽ nấu đây luôn mọi người nhãn nhà mình này nó, nó ngon lắm nhưng mà nó hộp nó hơi bị to thôi chưa chín nha ừ. chín rồi hả mình nấu ít nó nó sẽ ngon hơn bữa mình làm ăn còn ừ, nhưng bữa mình nhét nhiều quá với lại mình bỏ ít nước quá bỏ ít nước nó, nó, nó khô với lại mình cũng không ngâm ngâm gạo trước nữa ừ. thực ra thì à, à nhiều người nghĩ là nấu cơm lam là phải nấu bằng à, bằng à, bằng bằng gạo nếp nhưng mà gạo nếp hay gạo tỉa chứ cũng là cơm lam hết mọi người ạ gạo nếp thì nó ngon hơn nó dẻo hơn đúng lắm đúng rồi mình cũng chưa ăn lần nào hết nghe người ta nói vậy thôi <laughs> bông xì vô đó lọc một... ông đây, đây, đây nước này là nước, nước, nước, máy mà nước máy mà ừ, bỏ nước sạch đấy mình sẽ bò lên xíu rồi rồi sẽ thấm á đâu <laughs> chưa có đầy nước có đầy nước nữa bò chút xíu để cái dùng nó chứ mà không cho em vô Ồ đầy nước rồi Đưa lại <laughs> Đổ lại nước Đây, mình lên. có Mình đậy đậy bằng lá mi hay là đậy lá chuối? Đây là nem Đây là lá nghệ hả? Lá nghệ Giống này dày ha, đằng này đốt thoải mái không sợ bị cháy bên trong luôn Đây khoảng 50 mang ống này ra nướng trước đi để anh nhét cơm ở đây lứt nhét cơm à, mình cũng nhét cơm luôn mình sẽ nhét thử vào đây bây giờ còn một ít gạo với là còn một ống tre bây giờ mình sẽ cho một ít vào mình đổ nước vào thử để nấu cháo trong cái ống ờ, cái ống tre được không mọi người ạ à? <laughs> im đi hát dở quá ơi bịch tùy ít gạo thôi lứt ít gạo thôi mình cho nhiều nước lên đây <laughs> mình sẽ đánh dấu bằng cái này nè <laughs> à. xí nữa nấu xong cái, cái phần canh chua đó là mình mới, mới bỏ thẳng cái ống vào luôn mọi người cô việc mình đã hoàn thành rồi Ờ đi về đi yeah. về không ăn nữa Bye bye Lước nha Bye <laughs> Này <laughs> đây là thuốc của bạn Lức à, Đi đâu bạn Lức cũng phải mang theo chứ không là bị à, tê mỏi chân tay mọi người ạ à, Lức à, nói trước Lức cả, cả thế giới này cho biết nha Lức là nhìn rượu Cho rượu buổi sáng á à, Cho dù canh hay là cơm ngọt thì ăn không, không nốt được ừ. Phải có cái này này Thuốc lúc của nhà chú ấy. đủ chưa đủ đủ chén chưa đủ có hai à? mấy đứa một ít đây này anh ờ, cái này mà cho chút nước này ngon lắm ui ui ui khói kìa đang nóng này ôi con cạn nó rành này ôi cơm chưa để xíu nữa chưa chín chưa được chưa được ừ. để lại để lại đi cho thêm xí nữa cắt mua luôn cái này là nhét đầy luôn Ui dồi ui Còn, còn ở trong á đây, đây là cái cháo của chúng ta nè mọi người <laughs> Xem ra là nấu cháo trong này rất là khó luôn Giờ mà lướt đang trẻ ra cái ống cơm của chúng ta nè Đây nè, cái ống cơm đây nè Ui da nóng quá Ui da Nóng quá, nóng quá Nóng quá, nóng đúng không làm à, đó giờ chạy mỏng mỏng ra xong đó ta mình lột ra Chứ lứt trẻ đôi này là, là không đúng kiểu cơm lam rồi thế này giờ bắt đầu đi này xé này đâu đó à. giờ cơm lam xé này nó xé xé theo ồ đây giờ cơm lam không không Ờ, đang ngon rồi con <laughs> được ăn ô cho mình với chia hết ăn cái gì ăn cái thôi ui nóng quá nóng nóng quá nóng quá ừ. lần này là nấu ngon hơn lần trước mà kìa lần trước là nấu hơi khô nhưng mà lần này là cho đủ nước với lại chúng ta ngâm gạo trước rất là ngon rất là mềm luôn mình cộng lại với cái cũng phải ăn nguyên chất của chúng ta nữa ui ôi ôi đã chưa không có khô nha không có dạ. khô như lần trước dính luôn à? ừ, chín vừa luôn vừa thơm dính ngon. luôn thơm ngon luôn à. à. bạn uh, chè người đi ừ, ngon rồi ngon mai nấu tiếp <laughs> ừ.